Đâu rồi? Con lợn như đây rồi. Mà tại sao nó Cái lìn mẹ mày Đeo hiểu kiểu gì Lưu game thôi mà Sao cái cục kia vẫn ở trên Cục kia phải rơi xuống chứ game như biểu đương yên ở đấy đừng có để bị kẹt hết hàng giờ hơi này đây Vừa nãy nó bị kẹt ạ Dẫn ra nó đéo à. Bây giờ nó mới vác này Bây giờ nó tự ra vác thì nó Lúc mình sai nó vác thì nó đéo chịu làm Phải tự mình nó ý thức tự làm cơ Khổ Thôi lấy về nhanh gắn vào Cản đường bố mày là sai rồi mấy con chó Chúng mày cản đường tao không có cái cú gì tốt đẹp đâu Tránh ra nào Đi tiếp đi, đừng kẹt nữa em ơi Rồi ạ à. Rồi nước dâng lên nữa tiếp rồi này Chúng ta có thể bám vào đây lên bên nhánh bên kia rồi quay lại chỗ này à? cửa này lại đóng rồi À mình phải ra ra ra nhẫm cho con kia chứ Ra dẫm cửa cho con kia để con kia đi qua Trời ơi Quay lại quay lại quay lại Quên mất Ở bên này có một cái chốt dẫm cửa Xong mình mới quay lại cái đường này để mình mình trèo về Tại vì con đấy đang vác cái cục kia nó không đỡ cửa cho mình được như lần trước nữa Đây đây đây đây đây đây Qua đạp Ơ à, cái chốt đâu nhở Ơ à, cái chốt ở bên kia à Không phải cái chốt bên này à Chết con đi mẹ rồi Ai phải quay lại Chốt ở đầu bên kia ạ Ôi, chốt đầu bên này Mình nhớ là hình như ờ, Trước là mình phải leo qua bên này Xong có cái chốt ở bên này mình nhẫm mà nhở, Xong nó mới đi qua mà Sao giờ lại thành cái chốt ở bên này ta nham nham thạch nó lại ấy hết rồi này đâu thằng kia hướng nào hướng bên này ơ oh, mở cửa kiểu gì bên trên à leo lên cái này cũng không leo được nữa ạ kìa Mày bị ngu à Kìa Đi thẳng cái này à Ô oh. Sao đèo leo lên được rồi nhỉ Đùa gì kỳ cục vậy Vừa vừa phải phải đấy chứ Hay phải dùng con này nhỉ Sao có con bất tính nhân sự ở đây Ban đầu hình như mình vào mình có gặp đâu Đây cửa chính mình vào đây Con hay bây đặt ở đâu nhỉ Kẹt con mẹ thôi. ơi à, mình game ơi Game Game ngu si vậy game Cái đéo nào ấy chỗ này lại đéo lên đâu rồi Ơ à, Lúc này lên bình thường cơ mà À lúc nãy chỉ là để đu qua đây thôi Bây giờ cái nham, nham thạch này nó tắt con mẹ rồi Nó bị rội nước và tắt rồi chưa chưa đéo phải để lên lên trên Thế thì cửa này mở cái gì Nó phải mở đầu bên kia à Cửa này là cửa gì? Vừa nãy mình xuống từ đâu? Lỗ này bị bịt rồi này Lỗ này cũng bị bịt này Nhờ quái lạ thật Bản đồ Con lợn kia ở bên này Mình qua bên này mình thông chứ Qua lỗ bên này thì mới thông vào ngăn giữa này Cái chốt ở ngăn giữa à? à đây đây đây đây, đây. đúng rồi đúng rồi Me Ngáo đét Đeo hiểu kiểu gì đi tìm mãi ạ Chốt ở ngăn giữa Xong bây giờ mình mới quay ra bằng cái, cái đường này Trời ạ Có chơi một lúc mà cũng quên Đây rồi Gắn tiếp hòn đá Ok anh em trong lúc ờ, gắn hòn đá vào ờ, Thì để mình đi tè phát Ok đây rồi Gắn xong rồi đúng không Gắn xong rồi đúng không anh em Ờ Bây giờ chạy ra chỗ con kia à À bây giờ đi tiếp cái cửa này Ôi con này có cái Chỗ để mình bám vào này đây đây đây đây đây đây nó nó quăng mình vào trong rồi ba viên mới đủ ra nốt này Đây, bây giờ mình mới lấy con robot đi vào. Ok, tình hình là chúng ta gắn được hai viên ngọc rồi. Thì ở tập tới thì chúng ta sẽ gắn đi tìm viên uh, trái tim bằng đá. Viên mình nghĩ là sẽ là viên cuối cùng. Viên thứ ba sẽ là viên cuối cùng. Rồi ok, uh, tập này dừng ở đây thôi. Anh em gọi chơi cờ tỷ phú nhiều quá rồi bye bye anh em nhé nhớ để lại cho mình một like một follow nhớ nút chuông để ờ, nhận được ngay thông báo mỗi khi mình livestream uh, lịch livestream của mình hiện tại bây giờ là khá là ít thôi chỉ uh, vào tối thứ sáu thứ bảy hàng tuần trên kênh Tanh Gaming TV các bạn nhớ chú ý đón xem nhé bây giờ thì uh, bye bye anh em thôi bye bye ôi trời ơi cuối tuần lại đến và chúng ta lại chơi game thôi Hôm nay tiếp tục Dark Shader 2 Đi tiếp với phần nào uh, ờ, Buổi trước mình chơi đến đâu quên mất tiêu rồi phải Bây giờ phải vào game mới biết được The đối với 11 à, Thời gian chơi được 8 tiếng This has been the journey so far The Rydal Road a temple was found, and the turn of a key woke a giant from slumber. The makers have need of me, the warden bellowed. And so he went, in search of their only hope. Continue. trước chơi đến đâu nhỉ à, bây giờ phải đi làm cái gì leo lên con này à làm gì nhỉ After này vào phá à? Ồ, oh, con này đấm này không phải có chiêu dùng móc xích nữa rồi từ gạt cần này à cần này gạt rồi đây thì theo con quạ mình tường oh. à đây có viên uh, viên cuối cùng à có vẻ màu khác này phá hết mấy cái đá vàng này đi trước phá được cái phần bên trên này đây à? rồi ở đây có đường lên nhưng mà cửa đang bị khóa vẫn đang có dao chắn rồi mở được cái dao này ra mới được tạm nào cửa bệ khóa này Mày có vẻ như là phải đi một đường khác để đi vào Có vẻ như phải đi đường được một đường khác để đi vào rồi Rồi, đặt con robot vào cái lỗ ở trước mặt. Ở đây. Rồi, chúng ta mở được đường này, leo lên trên thôi. Đây, chúng ta phải đu qua rồi bám vào cái cột phía trước à, nhảy qua cái cột bên trái rồi lại qua cột bên phải rồi chúng ta qua cột tiếp theo Bây giờ xoẹt ngang qua tường cùng lấy hai cái tay nắm màu tím ok Bây giờ chúng ta đang có mặt ở đây rồi Có thể bám luôn đầu vào hòn đá này something wrong with this one. kìa Ôi con này bị ấy rồi Con chó rồi Vứt tơ điền Từ đánh con này kiểu gì nha Chưa biết chiêu của nó, chưa biết chiêu của nó, chưa biết chiêu của nó solo nữa mà Uầy, anh nó mất có tí máu ạ Né Ui, ui, ui Trời nó có chiều quay quay à Ở ờ, Chiêu, chiêu đấy là chiêu À, chiêu chém vòng à, Teleport à mình có thể cúm vào đầu nó phản công nhanh thôi còn nên khóa mục tiêu không nhỉ cái khóa đi. con này đánh dễ rồi. ai à không ổn tiêu đâu cái gì vừa mới bật game không anh nó bắt em chuyển game rồi anh ơi cứ lát đủ người rồi em vào Đâu ấy, đâu đấy, đâu đấy, đâu đấy Được không được Lộn ra ngay, không tham chém nhiều nữa Ui Nó dí kinh và đái Chắc mình phải dùng tele nữa như pha ở đấy Đây, bây giờ, bây giờ nó bắt đầu quay vòng tròn tiếp Kìa Đây, bây giờ nó bắt đầu quay vòng tròn tiếp Né được là thế đéo nào nhỏ Vô lý Vô lý thực sự Thank you này mà lọc vào cho cinematic ai à à à ghê đấy ghê đấy ghê đấy cò bò ghê đấy kém mắt tới bến luôn thế luôn cái chiêu đấy khó nén thế nhở rồi xong thế luôn cái chiêu quay quay của nó cũng không thể né được nữa. được tới giáp phò này trắng ạ à. Hayshida nhặt về bán lấy tiền vậy à, Thêm lọ máu Ăn cho nó đầy đi Để đi ra ngoài lắp viên đá này lên thôi After you Ở You must place the stone into the Guardian. We've seen its work, Horseman. Corruption fair weeps from it. The other two heartstones were pure. I'm wagering that their radiance will cleanse them. Ờ, lắp chưa? Viên ngọc đâu rồi? À, bây giờ tiếp tục còn đi làm chỗ nào nữa? Map đâu nhở? À, hình như dọn được cái gì ở giữa này rồi đúng không? À, khôi phục lại cái này à? Thế bây giờ còn một nửa bên này nữa Thế là sẽ đi cổng cái này à? Không, cổng cái này là cổng đường vào mà. Được gì ta?